gọi lại con số nữa tổ hết tổ hết các thì tổ hết các Minh Toàn xin chào anh chị và các bạn Hôm nay Minh Toàn sẽ xin tiếp tục với anh chị và các bạn chúng ta hãy đi cùng tắm biển bãi cháy của Minh Toàn Và để là người đầu tiên được xem các video mới thú vị về biển bãi cháy nói riêng cũng như là về cuộc sống Hạ Long Rất mong anh chị và các bạn chúng ta nhấn nút đăng ký kênh và đồng thời nhấn vào biểu tượng cái chuông để là người đầu tiên được xem những video mới thú vị về à, Hạ Long nói riêng và về cuộc sống nói chung mỗi khi mà kênh có những video mới thú vị hơn hiện giờ thì ở bãi cháy ở Hạ Long bây giờ là đang là 18 giờ 15 thời tiết bây giờ thì khoảng nhiệt độ nó khoảng 29 30 độ C còn giữa trưa nắng ngày hôm nay thì nó lên hơn 40 độ C Mấy ngày vừa qua thì thời tiết ở Hạ Long rất là nóng, à, có khả năng là lên phải trên dưới 40 độ C một hôm, từng hôm. Nên mà hôm nay là cái ngày thứ bảy thì à, các cái tổ chức, các công ty và các cái nhóm cũng như là gia đình về với biển à, Bãi Cháy về tắm biển rất là đông. Đây, đây là cũng là một cái nhóm của công ty. À, khi tổ chức trò chơi chưa bắn đi bắn đi ba của đấy không rồi mọi người xếp hàng đi em chỉ đó mọi người xếp hàng đi xếp hàng đi xếp hàng ngang kia chứ không thích vòng này đâu xếp hàng ngang kia này mọi người người cuối cùng tấn công theo có tốt hơn nước chưa nên là từng người lên một từng người đi lấy một anh lấy lúc thằng hoàng lấy xong đi, đến lúc lấy. công ty về tổ chức ờ, các nhóm bạn đi chơi khá là vui đây bây giờ chúng ta sẽ đi dọc bờ biển này đây các anh chị nhìn và khá là đông ừ, rất là đông luôn anh chị từ ờ, trẻ nhỏ cho đến ờ, người lớn rất là đông có cả trẻ em nữa đây có cả khách du lịch nước nước ngoài luôn ừ, khách khách du lịch nước ngoài bên ngoại giao đây đây là một cái nhóm bạn một nhóm ờ, lớp học ngoài này thì nhạc đưa cả loa thùng đi đập à, loa kéo tay ấy. người đông nhìn nhịp lắm có khả năng là gần tối trời gần tối thành ra là video nó không được sáng lắm trời sắp tối rồi bây giờ đã làm về 8 giờ gần 30 rồi 特别快。 Thôi video này mình toàn phép dừng ở đây thôi Cảm ơn anh chị và bạn đã theo dõi video Hẹn gặp lại anh chị và bạn trong video tiếp theo Đây các bạn đây đang đang chờ Đập cát khá là đẹp luôn À, à, bãi biển ở đây thì là khoảng à, ờ, 18 giờ 30 là người ta không cho tắm nữa rồi Nên mà khi mà anh chị mà có xuống đây tắm biển chúng ta cũng nhớ cái giờ để chúng ta về đây tắm biển khoảng 18 giờ 30 là bãi tắm nó không cho chúng ta tắm nữa rồi đây có anh tắm biển? khoảng 16 à, giờ 18 giờ hơn là người ta đi thông báo như thế đấy anh chị ạ và chúng ta à, nhanh chóng để chúng ta lên bởi vì buổi tối họ nghĩ là không an toàn và Minh Toàn xin phép dừng video này ở đây Bye bye anh chị, xin cảm ơn anh chị đã theo dõi video này Hẹn gặp lại anh chị trong video tiếp theo Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để chúng ta là người đầu tiên được xem các video mới anh chị nhé Bye bye